Xin chào các bạn Ở những video trước Mình đã giới thiệu các bạn một số mẫu tốt dành cho bạn học sinh sinh viên Các bạn làm cùng với văn phòng Hay một số mẫu tốt dành cho các bạn chơi game chuyên nghiệp Ở video ngày hôm nay Mình sẽ giới thiệu tới các bạn một số mẫu tốt dành cho bạn làm lập trình viên Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video nhé Có một số lưu ý trước khi các bạn chọn mua cho mình một chiếc laptop phục vụ công việc lập trình. Đầu tiên đó là con vi xử lý phải tốt, nó chính là trái tim, bộ não của chiếc laptop. Về bộ nhớ RAM, các bạn làm công việc lập trình thì cần chọn mình bộ nhớ RAM tối thiểu từ 8GB trở lên. Ổ cứng SD hiện tại cũng đã khá phổ biến và giá thành hiện trường cũng rất là tốt. Nên việc chọn mình ổ cứng SSD sẽ tốt hơn cho một chiếc laptop cần nhanh và mang tính ổn định cao. Các màn hình rời là thực sự không cần thiết các bạn chỉ cần tìm cho mình một chiếc laptop được trang bị cạc on, thích hợp sẵn là đã quá đủ trong việc lập trình. Bộ bàn phím tốt và màn hình độ phân giải cao là cũng rất cần thiết. Và sau đây, mình sẽ giới các bạn ba mẫu laptop phù hợp nhất cho công việc lập trình ở thời điểm hiện tại nhé. Chiếc máy đầu tiên mình giới thiệu tới các bạn đó là chiếc Lenovo ThinkPad T480, một sản phẩm của hãng Lenovo ThinkPad. Hãng sản xuất đã quá quen thuộc và nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng cao, độ bền tốt dành cho các doanh nhân. Thiết kế cổ máy mang nét đặc trưng của dòng Lenovo ThinkPad. Mặt trước được thiết kế đơn giản với logo ThinkPad ở góc trái. Chất liệu cao su quen thuộc cho cảm giác cầm nắng rất tốt cũng như bền bỉ, tránh việc bị xước khi va chạm. Tuy nhiên, nó khá bám dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Màn hình của Lenovo ThinkPad T480 là màn hình 14 inch, được trang bị tấm nền IPS có độ phân giải Full HD. Tuy màu sắc chưa thực sự chuẩn khi chỉ đạt 79% sLED, nhưng bù lại nó có độ sáng cao, tương phản tốt hiển thị chữ rất rõ ràng, truyền hình thiết kế hợp lý. Như vậy là nó quá đủ cho một lập trình viên như mình. Cấu hình là một điểm đáng khen của chiếc laptop này. Nó được trang bị con chip Intel Core i5 thế thứ 8, một con chip có hiệu năng vừa đủ cho các lập trình viên chạy máy ảo hay các tác vụ thông thường một cách trơn tru mượt mà. Bộ nhớ RAM 8GB có thể nâng cấp tối đa lên 16GB. Ổ ghế D256GB cho tốc độ tuyệt vời cho các bạn làm lập trình viên. Nó trang bị quả pin 56W cho thời lượng sử dụng pin khoảng 8 tiếng đồng hồ liên tục. Bàn phím là điểm xuất sắc nữa của sản phẩm này khi được thừa kế bàn phím tuyệt vời của dòng Lenovo ThinkPad. Nó có độ nảy và độ hồi xuất sắc, cho cảm giác gõ cực kỳ là thích. Bộ phím này có thể nói là bộ phím tốt nhất trong các mẫu Ultrabook trên thị trường. Nó đèn nền vào buổi tối và chống tràn nước. Giá của chiếc Lenovo ThinkPad T480 này trên thị trường đang có tầm giá khoảng 20 triệu đồng. Một sản phẩm tiếp theo mà mình giới thiệu với các bạn đó là chiếc mốc Pro Mavic phiên bản 15 sẽ sự đáng tiếc nếu chúng ta bỏ quên một dòng sản phẩm của hãng Apple các bạn cần một chiếc máy để lập trình iOS một chiếc máy có độ bền cao và cấu hình mạnh mẽ đây chính là câu trả lời dành cho các bạn máy được thiết kế từ hợp kim nhôm nguyên khối cao cấp và có độ hoàn thiện cao máy cũng rất mỏng gọn và nhẹ nhàng rất thuận tiện trong việc đi lại di chuyển của các bạn Mac Pro MF840 con hình Retina 13,3 inch với đèn LED backlit với công nghệ IPS cho độ phân giải 2560 x 1600 với 220 điểm ảnh mỗi inch có độ phân giải cao, không nhìn rộng đảm bảo cho việc cốt trở nên dễ dàng kể cả ngày hay đêm, trong nhà hay ngoài trời mà không ảnh hưởng quá nhiều tới mắt của chúng ta. Một lý do nữa mà mình thích cái chiếc máy này là phím của nó rất tốt, hành trình phím sâu, cảm ra gõ sướng hơn rất nhiều so với chiếc Mac Pro 2016 hoặc các đời mới gần đây. Cùng với đầy đủ các cổng kết nối chứ không bị cắt giảm đi một món nào cả. Hiệu năng của chiếc máy này cũng rất phù hợp với công việc lập trình. Với chip Intel Core i5, bộ nhớ RAM 8GB, ở cứng SSD 256GB, một cấu hình hoàn toàn hoàn hảo và tuyệt vời dành cho công việc lập trình. Thời lượng pin của máy đạt khoảng 8 tiếng đồng hồ liên tục và giá máy trên thị trường đang có giá vào khoảng 20 triệu đồng. Chiếc máy tiếp theo mình giới thiệu các bạn đó là chiếc Dell Latitude E7490. Máy được thiết kế từ hợp kim magie cao cấp cùng với vỏ cao su, tạo nên một thiết kế vô cùng chắc chắn cho chiếc laptop này. Máy chỉ có nặng khoảng 1,4 kg cùng với màn hình 14 inch tạo nên một chiếc máy có tính di động cực kỳ là cao. Mac trang bị đầy đủ các cổng kết nối với 3 cổng USB 3.0, một cổng ra HDMI, một cổng Thunderbolt 3, cổng mạng LAN, đầu đọc thẻ nhớ SD, khe cắm SIM và jack cắm tai nghe 3.5. Màn hình Full HD 14 inch của máy có độ sáng cao, đo được ở mức 300 nit. Dell LTU 7490 được trang bị màn hình chống chói, độ tương phản rất tốt và màn hình sống động Màn hình của chiếc máy này đủ sáng để sử dụng trong phòng hay là ngoài trời. Bàn phím của chiếc máy này có chất lượng rất tốt, khoảng cách phím rộng, độ nảy tốt. Nó có đèn backlit vừa các bạn cô đêm. Dell Latitude E7490 sử dụng con chip Core i7 thế thứ 8, bộ nhớ RAM 16GB ở cứng SD M2 giúp máy có thể làm được tất cả các phần mềm lập trình phổ thông, các công việc văn phòng hay các phần mềm đồ họa cơ bản. Thời lượng pin của máy đạt khoảng 10 tiếng đồng hồ liên tục. Giá máy trên thị trường đang có giá vào khoảng 20 triệu đồng. Vừa rồi, mình đã giới thiệu các bạn ba mẫu laptop phù hợp với công việc lập trình ở thời điểm hiện tại. Nó đang có giá vào khoảng 20 triệu đồng. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức để lựa chọn cho mình những chiếc máy phù hợp với công việc và túi tiền của mình. Video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng đây. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé.